nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương toàn phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bào tề chọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng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 Đệ tử chúng con xuất gia tập tài gia văn tập tài một trăm bảy mốt xẹp tám ấp Bình Thuận xa Bình Khánh huyện Cần gia Phát Bồ Đề Tâm các loài súc sanh phóng sanh nguyện cho các vị học thân súc sanh quy y tam bào nhất tâm niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vòng nghiệp từ đời vô thể kiếp đến nay. Do thân miệng y phát sanh ra che mờ chân tâm bằng thân Nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp Đến nay các vị đã mang thân súc sanh thân mạng sống chết mong manh gửi trên giao thân Hôm nay các vị có nhân duyên lần gửi Phật Pháp được chữ thì đồng tu mô cho quý vị về sám hối quy y Và cùng với quý vị niệm Phật cả di đà để vãng sanh về thế giới cực lạc Hôm nay quý vị quy y với Đức Phật cả Di Đà được một pháp anh là diệu âm. Khi bạn sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là diệu âm Như Lai. Nguyện đem công đức phóng sanh này trang nghiêm tay Phương cực là Trên đền muôn ơn nạn dưới của khổ ba đường Xin hội hương oan gia trai chùa trong nhiều đời nhiều kiếp như hiện tại hữu hình và vô hình nếu có ai thấy nghe được tâm Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc tam bảo chứng minh oai thần hộ niệm bồ tát thanh văn phạm vương đế thích tứ thiên vương chúng thiên long bát bộ pháp thần dương từ thủy vô thế đệ từ chúng con cùng tất cả chúng Nguyện kỳ an chân sư quân dục cùng ông bà cha mẹ thúc ba đề huynh cô dì tỷ muội cùng phụ lão ông Nguyện kỳ an cho đàn na tính lấy công hôn công và tâm chư phước đền Nguyện kỳ an cho tất cả con cháu của linh ngô thị phương pháp danh quả pháp thượng thọ thắng vương Thân tâm thường được an lạc thật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trường Phước về trang nghiêm sra ca khanh hà bầu Bình an tu tông tam tai đông anh bách phúc một hầu đắc a di đà có ký Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà thì từ chân tinh quan long không ngọc hào quang dân chương linh phong linh tiên linh giang linh Nguyện trì siêu chính thủ bà ngô thị phương cấp danh và pháp từ trần ngày 18 tháng 6 năm một đức thượng thọ 80 bốn tuổi. Nguyện trì siêu các tướng linh vong linh chết quanh quần nơi đây. Nguyện trì siêu các tướng linh vong linh chết vì nước chết vì lửa chết vì phá thai chết vì tai nạn. Nguyện trì siêu cao chiến sĩ chẳng phóng đồng bào từ là cùng cố quyền thất tổ thập nhị loại cố hồn ngã vị hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị nam nữ thương vong lai đau phật tiền văn tinh tinh văn tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh đồ nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma dương chỉ tình thủy biến sai tam tiện thân quả diệt qua hồng liên nga tại thiên chân tiên tại chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới ca trùng vô sơ bất siêu lưng thủy bất tại thủy điều cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác từ thiện nguyên trừ nội ngoài đa địch đàn tràng say cô mộc về tác dương xuân quê quê bản về thành tình đồ giờ vì đầu nội ngoại chúng gian vô trừ quê thanh thầm ô hiện tổng thanh lương bồ tát năng linh nhất đất điên thập phượng tinh chuyên công uy tận tiêu trừ Phổ sai đàn tràng phóng sanh tất thanh tịnh Đại chúng hiệp lực trì tụ thần chú đại bi tâm đà la đi nam mô hăng ra đa na đa đa dạ dạ nam mô a di bà lô kia đê thước ba ra gia bồ đề ta đó bà gia ma ta đó bà gia ma mong ma di ya bà lô kia đê đô bà ra lăng đà bà nam mô na ra cơ Gracias. này ca loài xuống sanh chi các người nên nhớ cho chỉ bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gồng chánh pháp tình sâu cùng nguyện thi chuyển niệm phần di đà cầu vãng sanh mô tịnh đồ bổn bồ tát ma tát chúng sanh đây có bao nhiêu à, lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người chúng ta lòng trần tục lâm đến à, đời này chìm đắm sông mê tôi tâm chẳng biết tu trì cái bao tội ác lại về mang thân sông đò đài chưa thường đau khổ lòng vây sự có đỡ được đâu dù là bay chiếc lằn sâu à, lưới vậy tên bắn mong câu ta mồi ta càng bắt cùng hơi cũng đồng à, lúc đó dù kêu cấu ai thương hồn còn phản bắt à, nó rang xuống nồi uống phần chết đây người cầm chăng mai sau nhờ các bệnh tiền nhân cứu cho người đây lại được nhờ ơn phát màu và vậy người kịp hồi đầu đi bờ sống dốc lòng vì pháp vì tăng lòng sám môi thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng y pha sanh đã tất cả các người lên sám môi nam mô cầu sám môi bồ tát nam mô cầu sám môi bồ tát nam mô cầu sám môi bồ tát ma thời thời chúng sanh diệu âm nơi đi bậc lượng tung chúng con thời thời chúng sanh diệu âm nơi đi bậc thời thời chúng sanh diệu âm ơi vị tăng chung chúng chúng tôn chúng diệu âm đã vị phật không quy thần quy phật chúng diệu âm đã vị pháp không quy ngoài đạo tà giáo chúng diệu âm đã vị tăng công quy tổ hộ a đạo chúng ai diệu âm đã quỷ phật không đọa địa ngục mà chúng ai diệu âm đã quỷ pháp không đọa ngạ vị chúng ai diệu âm đã quỷ tăng không đọa bàn sanh chúng ai diệu âm đã quỷ phật rồi chúng ai diệu âm đã quy y pháp rồi chúng ai diệu âm đã quy y tăng rồi quy y tam bảo biển ly tam đồ cõi chúng sanh đã tạo các vọng nghiệp vô thị tam sân si từ thân miệng y pha sanh ra tất cả các người nên sám mô nam mô cầu sám mô bồ tát nam mô cầu sám mô bồ tát nam mô cầu sám mô bồ tát ma nam mô đa bảo diệu ba lời chiêu kiên ngũ quận gia công độ như đề bộ âm xa lời tự sanh vân gì không không vân dị sanh thị không không thức thị sanh thọ tưởng hành cương diệt bụng như thị xa lời tự đề chữ ba công tư ba sanh vân diệt ba cao ba tình ba tận ba dạng thì có không chung vô sanh vô thọ tưởng hành lương vô nhạc nhị thì địa tận đi vô sanh linh lương vị xuống chia đạo vô thi diệt vô đắc diệt vô sở đắc cô bồ đề ta đỏ y ban nhãn ba la mật đà cô tâm vô ai ngại cô ai ngại cô vô hộ cùng vô biện ly liên đạo mộng tự cung cánh thiên bản tạm đế chư phật thi đà đi đô bà tỳ verdad. Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật phóng sanh công đức bồ tát hành